cuộc sống đôi khi cái thái độ tích cực để làm lại để sửa chữa à, một cái lỗi lầm hoặc làm lại một cái điều gì đó để cho nó hoàn thiện lại những cái đã xảy ra à, cũng không phải là đơn giản và nó ở trên một cái dạng nghĩa rất là tích cực cùng với hà phi chúng ta trải nghiệm cái điều này nhé chuyện kể rằng tại một xưởng gỗ sản xuất và triển lãm tranh sơn dầu. Có một họa sĩ và cũng là chủ nhân của cái xưởng ấy. Ông ta đang mải miết vẽ một cái bức tranh thật là đẹp. Vô tình, chiếc cọ khi ông đang vẽ đã quẹt vào tà áo của một phụ nữ đến tham quan tranh. Vừa dừng lại để xem ông vẽ tranh. về sơn màu ở trên chiếc cỏ của ông đã để lại một vết bẩn ở trên cái tà áo của người phụ nữ ấy bà ta tròn xoe mắt tỏ vẻ tiếc rẻ vì cái vết sơn ấy đã làm mất đi giá trị chiếc áo đẹp mà bà đang mặc nhưng bà nghĩ thấy cũng chẳng có cái lý do gì để bắt đền cái người họa sĩ này cả và thế là chuyện gì xảy ra các bạn biết không? Sau khi thành thật xin lỗi vị khách của mình, người họa sĩ đã ngỏ ý nói với bà khách rằng Tôi mong bà hãy quay trở lại đây vào ngày mai cùng với chiếc áo này để tôi có thể sửa chữa lại cái lầm lỗi của mình vừa gây ra cho chiếc áo được không hả bà người phụ nữ thắc mắc không biết Cái vị này Còn định làm cái gì nữa đây Ông ta có thể làm cách nào Để tẩy được cái vết sơn ấy Mà không làm hỏng đi chiếc áo của mình chứ Tuy nhiên trong đầu Dù nghĩ như vậy Rồi Đắn đo một chút Ngày hôm sau Bà ấy cũng vẫn quyết định Đem chiếc áo đến xưởng vẽ và treo nó cho người họa sĩ. Vài ngày sau đó, người phụ nữ đã trở lại xưởng để nhận lại chiếc áo của mình. Khi họa sĩ trải chiếc áo lên trên bàn, bà đã vô cùng hết sức bất ngờ kinh ngạc khi nhìn thấy cái vết sơn vô tình ở vạt áo bữa trước ngày hôm nay đã trở thành một bức tranh với những bông hoa tuyệt đẹp. Cái vết sơn ấy, cái vết sơn mà hôm bữa trước ấy mà nó làm cho cái áo bị giảm đi giá trị bao nhiêu thì hôm nay đã trở thành nền cho những cái lớp sơn mới tạo ra một chiếc áo như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời tác phẩm nghệ thuật ấy đã làm cho chiếc áo của bà tăng thêm giá trị và cái vẻ đẹp vô cùng lộng lẫy cũng giống như một sự vô cùng đặc biệt mà có lẽ không có phiên bản nào khác cho chiếc áo như vậy cũng không biết cái vết vết sơn ở à, vương trên áo của người phụ nữ đó là do sự bất cẩn của ai nhưng cái anh họa sĩ ở trong câu chuyện bên trên đã tự nhận lỗi về mình và sau đó ông ta còn đem dùng cái tài năng của mình cũng như cái sự sáng tạo của mình để sửa chữa lại cái à, vết sơn đó để cho nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật mới vô cùng tuyệt vời tài năng và vẻ đẹp ở trong cách hành xử của người họa sĩ ấy đã khiến cho cái những cái người khách đến thăm xưởng vẽ của ông ngày càng thêm trân trọng đông hơn và họ trân trọng yêu thương quý mến ông nhiều hơn và các bạn có biết không đã là con người thì bất cứ ai ở trong cuộc đời này cũng có những lỗi lầm tuy nhiên thái độ của mỗi người trước những cái lỗi lầm của mình thì lại khác nhau có người thì sẽ tìm mọi cách để che giấu đi cái lỗi lầm đó nhưng có người thì lại đổ lỗi cho người khác và cũng có rất là nhiều người họ can đảm nhận lại lỗi lầm của mình trước người khác và cố gắng để đền bù lại những cái lỗi lầm đó một cách cân xứng những thái độ đó không phải chỉ được nhận biết rõ ràng ở con người trong mọi thời đại hôm nay nhưng nó đã được gặp thấy ở, ở rất là nhiều người trong những cái à, trang sách được ghi chép lại của từ thời à, nguyên tổ ông bà tổ tiên chúng ta cũng như các bạn đã thấy đấy Adam và Eva cũng đã không nhận lỗi của mình mà lại còn đổi lỗi cho nhau. Vâng, và cứ thế. Tất cả tất cả đều nhờ vào cái công năng của cái sự nhận ra cái lỗi lầm, cái sự sám hối lỗi lầm và cái thái độ thành khẩn, thành tâm để nhận ra cái lỗi lầm ấy và sửa chữa nó. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Cho cái câu chuyện này. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Hà Phi xin được biết ơn và tri ân tất cả những bài học ở trong cuộc đời này.